Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Đây là một mẫu nhà rất đẹp và tuyệt vời với một cái thiết kế theo phong cách à, mẫu hiện đại và căn nhà mình thì với một cái diện tích là ngang 3 m rưỡi và độ sâu là 9 m và được xây dựng với kết cấu là một trệt và một lầu. Đây là một căn nhà sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ gia đình mình đối nha cô chú anh chị. Và khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách vali về ở thôi với một căn nhà đã được gia chủ là tặng phụ nội thất đầy đủ và nằm trên khu vực địa bàn ngay à, đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 ngay ngã tư của Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng là fan Nick luôn nha quý vị. Ngay sát bên với lại khu vực siêu thị MH2 đang à, làm nha mọi người. Và căn nhà mình thì à, một căn nhà phải nói là thiết kế đẹp và đang có giá bán chỉ với hơn 3 tỷ đồng một xíu thôi và còn được thương lượng trực tiếp với chính chủ nhà quý anh chị. Căn nhà mình thì được nằm trên một vị trí con đường thông và đường ờ, thông ờ, lên đến ờ, khoảng 4 mét nha và căn nhà này thì anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mướn phòng công ty hoặc là kinh doanh về buôn bán những mặt hàng online mỹ phẩm thì tuyệt vời nhá một căn nhà với hướng đông bắc và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 3 tỷ 880 triệu đồng và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị với căn nhà xây mới sổ hồng riêng và pháp lý rõ ràng mua bán công chứng trong ngày đều được nha và căn nhà này thì chủ nhà có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà với một căn nhà ở trên trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp. Và với giá rẻ này quý vị, một căn nhà đã được gia chủ là tặng nội thất đầy đủ hết rồi. Với à, căn nhà mới, đẹp và thiết kế theo phong cách mẫu hiện đại nha mọi người. Và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng chúng ta xem tham quan đến khu vực vị trí con đường của nhà mình này. Một con đường này thì à, đường rộng đến khoảng 4 mét và khu đây thì đã được đổ nhựa cũng như là khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị. Một con đường thông anh chị à, vừa ở vừa kinh doanh buôn bán về những cái mặt hàng à, mỹ phẩm thì à, rất là tuyệt vời. Điều đặc biệt của căn nhà mình à, thì nằm ngay sát bên với lại khu vực chợ và công viên cũng như là bệnh viện và siêu thị nha quý vị. Ở gần đây thì chúng ta sẽ có khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây, một vị trí khu vực thuận tiện và đi lại dễ dàng cũng như là căn nhà mình thì di chuyển qua những các cái khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì chỉ mất chừng cỡ khoảng 20 đến 25 phút thôi thì rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Với căn nhà mình thì sổ đã hoàn công đang cầm trên tay luôn và cô chú anh chị khách hàng chúng ta mua công chứng trong à, một nốt nhạc đều được nha quý vị với à, bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ thiết kế với một cái mẫu phong cách mẫu hiện đại này một căn nhà với thiết kế theo phong cách mẫu hình vuông và bên trên thì chúng ta sẽ có được những các cái máy và được gia chủ là ốp những các cái gỗ ở trần rồi và cũng như là những các cái mái thì đã được gia chủ lắp đặt với những các cái mái che cho một căn nhà với xây dựng và thiết kế tuyệt vời. Đây và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả cô chú anh chị khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan những cái à, thiết kế và nội thất căn nhà mình nha quý vị. Vâng, bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt được gia chủ làm cho gia đình chúng ta với bốn cánh và làm những cái à, chất liệu bằng sắt và có kính cường lực này. Đây và nhà mình thì có một lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố như quý vị. Khu vực ở phòng khách đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ sofa kèm theo là tivi và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn trùm, đèn led, đèn chiếu sáng căn nhà mình và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các cái xe dán tường kèm theo là những bức tranh bức ảnh nha, một căn nhà xây dựng và thiết kế mới đẹp và với một cái không gian ngang 3 m trở độ sâu là 9 m và sổ công nhận đủ luôn nha quý vị. Với à, căn nhà được à, gia chủ là tặng nội thất và full nội thất đầy đủ với trong cái phân khúc à, dưới 4 tỷ đồng và đây là căn nhà đẹp này và giá rẻ cho cô chú anh chị khách hàng chúng ta mua cho con em học hành cũng như là mua về đây và sinh sống cũng như là an cư lập nghiệp thì tuyệt vời nha quý vị. Một căn nhà phải nói là khá là sang trọng và bên trong đây thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với ờ, một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ờ, ghế và sẽ có cái khu vực tủ nha. Tủ lạnh để tủ lạnh và máy giặt luôn. Đây với căn nhà nhỏ xinh xắn và với đằng giá bán chỉ có hơn 3 tỷ đồng thôi và còn được gặp chủ để thương lượng một căn nhà đẹp nằm trên địa bàn quận Gò Vấp ngay sát bên với lại những các cái trung tâm một căn nhà phố xây mới và thiết kế theo phong cách mới luôn. Đây là một căn nhà với mẫu 2022 và căn nhà này thì à, xong cuối năm của 2022 nha quý vị. Thì à, khách hàng chúng ta cũng như là đang xem trên kênh hệ thống YouTube và cũng như là trên kênh hệ thống Facebook và Zalo quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay trực tiếp về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và thương lượng ngay cho mình nha Với những căn nhà đẹp và những cái giá hợp lý, giá tốt nhất cho cô chú anh chị chúng ta mua để ở hoặc là mua để mở văn phòng công ty, mua kinh doanh và buôn bán thì à, tuyệt vời nha quý vị. Căn nhà này thì ờ, thiết kế rất đẹp cho những ờ, khách hàng nào à, mua để ở hoặc là cho con em học hành và cũng như là buôn bán thêm về những mặt hàng online mỹ phẩm. Với một căn nhà xây một trệt một lầu rất đẹp và sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng mua bán công chứng trong ngày với chính chủ thương lượng trực tiếp nha. Và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình này là khu vực phòng ngủ đường sau của căn nhà. Thì đã được gia chủ là tặng điều hòa cũng là tủ và có giường, kệ để tivi, bàn trang điểm hết rồi. Full nội thất à, đầy đủ hết nha quý vị. Anh chị cô chú khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Một căn nhà là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 9 mét và xây dựng là một trệt và một lầu được gia chủ là tặng full nội thất mới hết. Với à, giá bán mềm mại yêu thương Đấy, quá tuyệt vời luôn nha quý vị. Và ở khu vực cầu thang thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái um, uh, tay vịn và mặt đá hoa cương. Tay vịn thì bạc à, làm bằng um, gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng uh, uh, sắt nha quý vị. Đây và khu vực đường trước thì uh, chúng ta sẽ có một cái phòng uh, uh, ngủ này, không gian rộng này quý vị ơi. Rất đẹp và rất tuyệt vời cho những uh, vị khách hàng nào đang có một cái mức tài chính cũng là một cái uh, sở thích và cũng như là một căn nhà đẹp và nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp với giá chỉ có hơn 3 tỷ thôi thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay trực tiếp về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và sở hữu ngay cho mình một trong những à, căn nhà đẹp và nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp nha quý vị. Và bên à, trước đây thì à, chúng ta sẽ có được những các cái ban công cũng như là những các cái cửa thì được gia chủ là làm những các cái chất liệu là nhôm sin pha và kính cường lực nha. Lan can thì được gia chủ là làm bằng sắt và có khu vực leo lên bên trên này đây khu vực để lên uh, cô chú anh chị mình uh, mỗi lần mà lên thăm những các cái uh, đường ống nước nha quý vị rất là uh, tuyệt vời một uh, căn nhà hơn 3 tỷ nằm trên uh, địa bàn của Gò Vấp nha quý vị và một lần nữa thì video của em đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu như tất cả cô chú anh chị khách hàng mình quan tâm đến căn nhà này và muốn sở hữu ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay trực tiếp về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp và giá cực kỳ là mềm mại yêu thương. Chỉ với hơn 3 tỷ đồng thôi là có một căn nhà đường thông và anh chị có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mua cho con em học hành ở trên ờ, địa bàn quận Gò Vấp thì ờ, tuyệt vời nha quý vị và lần nữa thì video của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người khách hàng cô chú anh chị mình. Video uh, tiếp theo xin chào và xin cảm ơn. Xin hẹn gặp lại nha quý vị anh chị.